này tiểu muội lên đây á là dù có thích hay không á đều bấm nút hết á nên sư huynh nhớ điều đó nha tôi mới giờ tôi khen cô này hay tôi chê nữa nhiều khi thấy cô cũng được lắm mà sao nhiều khi cô kỳ dữ vậy ta ai da nói như vậy là không có được nha ngồi đây bấm nút là một sự nghiêm túc chứ không phải được không được cũng bấm là nha à, dẫu sao thì lên đây cũng là cái duyên rồi mà dẫu không sao được. thì cũng bấm chứ bấm như vậy á là có đôi khi làm người ta hụt hẫng á nha khi về mà không thích người ta là kỳ lắm à dạ chắc cũng có thích đó ạ à. để à, em bấm đi ạ à. cũng có thích là là bấm còn không thích không có bấm à nha dạ nhìn say đắm quá ha mong quý vị đến với chương trình bạn muốn hẹn hò chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản và thưa quý vị ngay từ phút này quý vị có thể like vào trang fanpage bạn muốn hẹn hò để có thể được tham gia chương trình mai mối online đối với các bạn ở cùng vùng miền với nhau và bây giờ ngay tại đây ông Mai và mối Cát Tường và Quyền Linh sẽ gặp gỡ những cặp đôi để xem hôm nay họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên hả Mai ngủ em em bảo tôi là ví dụ như sau này mà có gia đình á là không phải tình được nếu mà thấy em điềm tĩnh trong 30 phút là có thể hiểu là em đã rơi vào trạng thái thiền và ngủ mời bạn nam mời bạn nữ rồi mình giới thiệu về à, mình cho bạn nữ bên kia biết đi em à, tên là long à, năm nay em 26 tuổi em à, là quản lý bán hàng ở bên một công ty thuốc lá ừ, quê em ở thái bình và hiện tại nhà em bây giờ ở đồng nai và em đang làm ở long khánh quê thái bình <laughs> đồng nai làm long khánh mời em giới thiệu em tên là vương ngọc trang đài à, năm nay em đã được à, 52 tuổi ngược à? lại chị ngược lại anh à, hiện em đang là giáo viên của trường trung học thực hành sài gòn chỗ ở hiện tại là ở đâu Dạ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ở ờ, quận 11 ạ. À. quận 11 xuống Đồng Nai xa không? Gần lắm ạ. Khi có tình yêu thì đường không có xa đúng không bạn? Dạ. Mà em cũng ờ, đang làm ở dưới đó nhưng mà cũng sắp chuyển công tác về Sài Gòn đó. À chuyển về Sài Gòn vậy là tốt rồi, chuyển ngay quận 11 luôn nha tôi nha. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng đã trải qua một mối tình rồi. Một mối tình. Bao nhiêu năm bạn? Là 5 năm. 5 năm 5 năm Mối tình dài đấy Dạ Rồi, bạn gái mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có tính tình đơn phương không chị? Em muốn tính sao em tính? Dạ, nếu mà tính tình đơn phương luôn là ba mối tình rồi chị à, Hơn bạn Nam bên này rất là nhiều chị Vậy á hả? Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, thứ nhất là sẵn sàng chia sẻ với em Tại vì những cái gì mà em suy nghĩ nó đều hiện sẵn trên khuôn mặt của em rồi Nên những bạn nam của em, em cũng muốn mong muốn là nếu mà anh ấy muốn gì thì anh ấy hãy nói thẳng ra anh ấy không có mập mờ vậy thì hai bên san sẻ với nhau thì dễ dàng để mà sống chung hơn rồi cũng tiết kiệm thời gian để làm được nhiều việc khác thay vì cứ giận nhau hoài ừ. à, bạn trai mình cảm giác như thế nào với những chia sẻ của bạn gái vừa rồi dạ đối với những cái chia sẻ của bạn gái thì em thấy cũng ờ, phù hợp với tính cách của em tính cách của em mà rất là thẳng thắn và quan tâm chia sẻ với những người thân trong công việc hay là cũng như trong xã hội em muốn tìm một người bạn đời như thế nào dạ em muốn tìm một người ờ, bạn gái là ừm có duyên là được ngoại hình không quan trọng lắm mà ví dụ như cao từ một mét a à, 55 trở lên là được rồi Rồi, như vậy là được ha Bạn trai có vẻ là dễ tính á à, Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình một chút Đặc điểm tính cách của em là có hai đặc điểm nổi bật nhất Thứ nhất là nhoi Và thứ hai là thích phiêu lưu Nhoi có nghĩa là em không bao giờ ngồi yên lặng Trầm tĩnh được trong vòng 30 phút Lúc nào em cũng phải kiếm việc để làm Còn nếu mà thấy em điềm tĩnh trong 30 phút Là có thể hiểu là em đã rơi vào trạng thái thiền và ngủ còn thích phiêu lưu là em rất thích đi phượt đi chơi với mọi người với bạn bè à, tuy nhiên đi phượt một mình cũng là một cái thú vui ạ à. Đó giờ đi một mình nhiều chưa? Dạ, em từng đi phượt một mình qua Hàn Quốc ạ à. Cũng hơi liều một chút nhưng mà cũng có rất là nhiều kỷ niệm thú vị ạ à. Bạn trai, mình có thấy bạn gái bên này có vẻ hơi mạnh mẽ đó, bạn có ái ngại gì không? Dạ, không sao đâu ạ, à. em cũng thích một người như vậy Mình có tài, à, cái biệt tài gì đó không em? Dạ. <clears throat> Hát hả? Dạ. Được, nào hát bài vui vui rồi đọc rap đi chỉ là đôi môi chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu em chẳng thể phải phôi anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mất rồi vì yêu em xa em quanh anh chỉ còn là bóng tối chờ một ngày mãi chờ chờ một ngày tương lai chờ ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi dẫu anh có làm gì sai cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài con đường dài con đường dài con đường dài lắm con đường dài lắm đếm đếm đếm đếm một hai ba bốn năm sáu bảy ngày trôi biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai bao ngày thật là dài khi không có em bên cạnh anh cảm thấy giấc giả lạnh mà làm sao em yêu hiếu thấu khi mà đó <laughs> có duyên mà dạ, dạ. có duyên dễ thương mà Ồ, có đồng tiền nữa ta hai ba lúc đồng tiền nữa ra tôi khoái với người nào có đồng tiền giống tôi răng khởn ta ghê ghê ghê em có tật xấu gì không tật xấu thì chắc là à thì uh, khi ngủ thì em hay nói mớ thôi Ê cái này giống em nè anh Em nói mớ mà bạn em chùm ai cũng biết hết luôn á Biết tiếng luôn anh Đâu đang nói gì thí dụ như bên đây ngủ nói gì Thí dụ thí dụ Đâu như... không biết em không biết sao vậy sao em biết em ngủ em hay nói bởi vì là những cái người ở ngủ cùng với em ai ngủ cùng với em bạn học sinh viên cùng phòng rồi ừ, tụi nó kể sao nó nói em nói gì ví dụ như là ban ngày mà đi học tối về đi học tiếp hay là ví dụ như em đi làm bây giờ em đi gặp khách hàng tối đi gặp khách hàng tiếp <laughs> bạn em bảo kêu là ví dụ như sau này mà có gia đình á là không ngoại tình được ban ngày có gặp ai thì tối là khai hết à, hay hay hay cái vụ này cũng hay à còn em mới sao em, em mới sao dạ cũng gần gần như bạn ờ, như anh ấy bên đó thì ví dụ ban ngày em chuẩn bị thi speaking thì ban đêm em sẽ nói lãm nhảm gì đó bằng tiếng anh nhưng mà mọi người không ai hiểu hết trơn á hoặc là đôi lúc lâu lâu suy nghĩ cái vấn đề gì trong ngày thì ban đêm thì em cũng suy nghĩ lại à. cũng nói ừ. mó luôn hai chồng là tối nằm ngủ mạnh ai nấy nói người nói người dịch anh bên đây rất là dễ thương nhẹ nhàng có thể chiều chuộng em được Đúng em không? không thích gì ở người đàn ông hút thuốc lá à thật ra thì ba em hút thuốc lá nhưng mà mỗi lần ba em hút thuốc lá thì đi ra ngoài và ba em rất là tôn trọng không khí trong gia đình tôn trọng mẹ và tôn trọng các em nên cái việc đó thì cũng có thể chấp nhận được tuy nhiên một ngày hút một điếu thôi không quá nhiều đúng rồi hút thuốc nhiều có hại sức khỏe còn không thích gì nữa không hết rồi hết rồi vậy đơn giản quá em có đáp ứng nhu cầu được à, những cái điều mà bạn gái vừa mới đưa ra không Dạ, được anh ạ Nhớ nha, bên đây nguy hiểm lắm đó nha Hôm nay có đi với ai không? Dạ, em có đi với cả ba người bạn Em thấy à, bạn gái bên cạnh này nè anh Long uh, dễ thương rất là duyên và rất là dịu dàng đó là, một trong những cái tiêu chuẩn của anh long ồ chị thấy nhoi lắm mà như đấy là tính cách em thấy là năng động và cũng rất là phù hợp với anh Long và xin chia sẻ với bạn nữ một chút anh Long là một người sống rất là chân thành sâu sắc và rất là cầu tiến rồi bạn gái có đi với người thân nào không dạ em mời chị đồng nghiệp với em chị Liên ạ à. em chào anh Quyền Linh chào các Tường chị thấy sao tình hình hai bên hợp với lý không Dạ nãy giờ nghe thì thấy à, hai bạn có vẻ rất là hợp Chắc chương trình cũng khó khăn lắm mới tìm được một cặp như thế này Hai bạn có điểm chung đó là à, cả hai người có vẻ rất là thẳng thắn, à, nhiệt tình Trang Đài thì là ở cơ quan là một người được ban giám hiệu rất là thương yêu Đồng nghiệp rất là quý mến và học sinh nó cũng rất là thương Rồi dạ, cảm ơn cô Bây giờ thì à, hai bạn có thể gặp mặt nhau đó Có mọi người tư vấn hết rồi Quan trọng là mắt nhìn mắt ha dạ, Xem có tiếng thôi ha. tình nào thua xảy cảm xúc của mình thôi Kéo màn Cô thích trai đẹp không? Dạ có chị Có chứ ai mà không thích đúng không? Đúng <laughs> rồi, rồi Bắt đầu Một chàng trai hết sức dễ thương Xoay lại sau lưng chứ nhìn tôi làm chi trời Anh có món quà tặng em Cái tặng cũng lạ đó bất ngờ đó Thay vì tặng bó hoa này tặng nguyên chậu kiển Bó hoa về nó héo anh Chậu kiển nó có thể ờ, nuôi chăm sóc nó sẽ được lâu hơn Em trai em rất là giỏi chăm sóc chậu kiển ạ à. Chăm sóc một vườn hoa trước nhà luôn tặng em để em chăm sóc chứ tự nhiên đưa em trai em chăm sóc dạ tay em tay em nó rất là nóng mẹ em bảo vậy tại vì em đụng cây nào là chết cây đó rồi hai bạn có thể nhìn nhau nói chuyện đi ờ là cái cái ấn tượng ban đầu của em về anh như thế nào thì anh cũng dễ thương nhìn chung là ổn cảm ơn em thì em có vẻ là một cô gái cũng ờ, có sự đa dạng về tính cách vừa ờ, đa dạng về tính cách có nghĩa là ban ngày em dày ban đêm em trở thành một người khác không phải có nghĩa là trong những môi trường khác nhau thì mình sẽ có những cái cách ứng xử khác nhau á như lúc mình mình là một người năng động như lúc mình lúc khác mình lại là một người rất là điềm tĩnh nói gì dài bị bắt bẻ tao nói ổn em ổn rồi được rồi <laughs> anh có đủ tự tin để làm cha của một đứa con gái không nếu sau này em có con gái và em cần nó phải tự lập phải bản lĩnh chứ không có được dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào chỉ dựa dẫm vào ba mình thôi thì anh có đủ tự tin để có khả năng chăm sóc được con như vậy không à, đối với hiện tại bây giờ thì cái cái cái cái sự việc nó chưa xảy ra giống như khi mình có con rồi á thì giống như từng theo ngày từng ngày từng ngày mình sẽ cũng theo lớn thêm theo dần với con thì à, anh nghĩ là có thể anh cũng rất thích con nít con gái cũng thích nhưng mà con trai thì chắc là cũng sẽ thích hơn dạ rồi à, anh có hỏi gì nữa không Ừ, thì cái ví dụ như là cái mơ ước của em trong cái cuộc sống thì trong tương lai á là hay là là như thế nào dạ mơ ước của em giản đơn lắm anh ờ, một công việc tốt ờ, một gia đình hạnh phúc con cái trưởng thành đạt được nhiều cái ước mong mà em chưa hoàn thành được cái đó không đơn giản đâu cũng phức tạp lắm á không thật ra là chỉ đơn giản là con em phải biết năng khiếu một chút xíu ví dụ là đàn hoặc là hát hay một chút xíu thôi giống như là ba em vậy đó ba em hát hay còn em là thảm họa âm nhạc tại vì trong thế kỷ 21 này nếu mà mình chỉ có kỹ năng cứng không thì không có được phải có rất là nhiều kỹ năng mềm vậy nên con cái nó cũng phải còn học nhiều thứ lắm em nói về em hơi nhiều về con cái tại vì em hơi lo sai chút xíu nhưng mà chứ không có gì là nghiêm trọng lắm đâu không như thế là tốt mà rất tốt đấy thôi nói gì thật là tình cảm với nhau đi tình cảm thì hứa khi ờ, nếu mà kết hôn với em thì anh sẽ làm gì làm gì hứa cho người ta yên tâm đi hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều thôi mình nói một câu tỏ tình gì đó để ờ, có thể ờ, quyết định ờ, bấm nút hay không bấm nút thôi để em nói cho rồi em nói đi <clears throat> sư huynh à hôm nay tiểu muội lên đây á là dù có thích hay không á đều bấm nút hết á nên sư huynh nhớ điều đó nha tôi mấy giờ tôi khen cô này hay tôi chê nữa nhiều khi thấy cô cũng được lắm mà sao nhiều khi cô kỳ dữ vậy ta Ai da nói như vậy là không có được nha ngồi đây bấm nút là một sự nghiêm túc chứ không phải được không được cũng bấm mà nha à dẫu sao thì là đây cũng là cái duyên rồi mà dẫu sao thì cũng bấm chứ bấm như vậy là có đôi khi làm người ta hụt hẫng á nha khi về mà không thích người ta là kỳ lắm à dạ chắc cũng có thích đó ạ à. để à. em bấm đi ạ à. cũng có thích là là bấm còn không thích không có bấm mà nha dạ nhìn say đắm quá ha sao nói câu gì ngọt ngào với cô ấy đi dạ anh rất có cảm tình với em dạ. cảm ơn anh còn à... em <laughs> em cũng vậy suy nghĩ thật kỹ nha giống như những gì, gì nãy giờ anh quyền linh với chị tường nói thật sự cảm nhận thấy trái tim mình rung động và đây bấm nút là để hẹn hò với nhau chứ không phải bấm nút để làm bạn một hai ba hết thời gian lý do tại sao mà một cô gái dễ thương ờ, hiện đại thế này năng động thế này tại sao bạn lại không bấm dạ là thì cái cảm xúc ban đầu đối với em á giống như là nó quan trọng lắm khi mà em thích một ai đó thì em cũng là có những cái cảm giác rất là rõ ràng thì em có thể là tiến tới sâu xa hơn được còn đối với bạn thì có thể là làm bạn được không sao cả chúng ta không ờ, tìm đến tình yêu chúng ta sẽ là những người bạn rất thân thiết biết đâu trên con đường đời nó có nhiều cái sự thay đổi gì sao bạn ờ, gái cảm nhận thế cảm nào? xúc của em bây giờ như thế nào à có hơi hụt hẫng chút xíu nhưng mà không có sao tại vì ờ, đối với em mà nói thì cái việc mà bấm nút hay không thì có vẻ anh anh ấy rất là quan trọng đúng uh, đối với em thì cũng quan trọng nhưng mà em còn có một số điều mà ảnh hưởng tới việc em có bấm nút hay không bởi vì khi mà lên đây quay phim á nó cũng sẽ được lên youtube nữa mà lên youtube có nhiều ảnh hưởng lắm nên tốt nhất là em nên chọn biện pháp an toàn cho dù lên youtube hay là không lên youtube khi chúng ta bấm nút là chúng ta lựa chọn một điều hết sức thiêng liêng chúng ta không thể đùa với chuyện đó được nếu chúng ta yêu thương thực tình tôi ờ, hôm nay công nhận à, bạn trai rất là bản lĩnh bạn có cái hay của bạn bạn rất giỏi bạn rất là năng động cái điều không ai à, có thể à, không nhìn thấy được có thể nói là à, nếu bạn này không bấm nút ở câu lạc bộ online chúng tôi sẽ có nhiều bạn bấm người, nút người, bạn. nhiều người nãy giờ xem à, họ sẽ bấm nút bạn ví dụ rồi. vậy họ sẽ kết bạn với Còn bạn bạn trai vậy cũng sẽ có nhiều bạn gái đồng ý bấm nút với bạn trai em ờ, xin chào chị Cát Tường chào anh Quyền Linh chào ờ, bạn Nam sau bức màn và ờ, chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ à. em xin tự giới thiệu em tên là Phương Thảo Năm nay em 31 ờ, tuổi và em đang làm ờ, ờ, nhân viên của hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. à rồi 31 tuổi ha, rất trẻ. Mời bạn, Mời bạn trai. Xin kính chào quý vị khán giả cùng anh Quyền Linh và chị Cát Tường. À, em tên là Hoàng Duy Tân, năm nay 32 tuổi. Hiện nay đang là nhân viên công nghệ thông tin và hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Rồi mình nói chút xíu về được tình của mình bạn bạn trải qua mấy mối tình rồi dạ em trải qua hai mối tình ạ mình chia tay bao lâu rồi bạn em chia tay cũng 2 năm luôn rồi chị em có uh, trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ tính đến giờ thì uh, em uh, chưa có mối tình nào nghiêm túc hết chị hả dạ chưa có mối tình nào hết dạ như là hồi nhỏ đi học thì người lớn không có cho phép mình có bạn sợ mình bị ảnh hưởng đến chuyện học à. sau này lớn lên ờ, khi mà ra làm việc rồi thì làm trong những môi trường phần lớn đều là chị em phụ nữ tỷ lệ nam rất là ít có thì cũng là bậc đàn anh đàn chú và phần lớn cũng đã yên bề gia thất rồi ạ à. một cô gái cũng rất là dễ thương mà 31 tuổi chưa có mối tình nào hết bạn trai nghĩ như thế nào dạ ừ, thì nếu mà vậy thì em thấy thời này thì cũng bình thường vậy. ạ <laughs> cũng bình thường ha dạ cũng có nhiều cô mà chưa có người yêu mà có người ta ba mấy bốn mấy cũng chưa có người yêu cũng bình thường mà thôi bây giờ mình à, nói đi mình à, mẫu sẽ người tìm bạn một gái à, đối tượng tìm thế nào, như thế nào? cái mẫu người bạn gái của em á thì cao trên mét năm mươi rồi dễ nhìn thì giọng nói thì dễ nghe biết nấu ăn rồi biết sống tự lập hiện tại là bạn em đang sống với ai dạ em sống với gia đình của em gồm ba mẹ với lại anh của em à rồi thí dụ như à, lập gia đình mà đi lập dâu thì em quan điểm về chuyện đó như thế nào dạ em thấy là bây giờ à, nếu mà lập gia đình rồi mình phải theo chồng ví dụ như mà người chồng của mình ở à, chung với cha mẹ không phân biệt là cha mẹ bên nào hết thì mình vẫn phải làm tròn cái cái có giống như là cái, cái nghĩa vụ của người con vậy đó phải hiếu thảo phải chăm sóc cha mẹ khi mà về già rồi vậy là tốt rồi ha à, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào à, mẫu người bạn trai của em thì à, về à, ngoại hình thì à, cao hơn em khoảng từ mét sáu trở lên bên kia cao nhiêu mình cao mét bảy hai chị rồi được gì nữa em à, thân hình cân đói ừ. à, nhìn mặt hiền hiền <laughs> mắt mũi miệng là có cái mẫu người lý tưởng giống ai không à, mẫu người lý tưởng của em là anh diễn viên um, lương thế thành lương thế thành gì mà khán giả vỗ tay quá vậy em chào chị ồ đẹp lạng hoàng đẹp hơn luôn á nha dữ ha. không có nét khác hơn chị. nhưng mà cũng phong trần hơn cũng phong trần ha mà sao cũng cao to đẹp trai mà tại sao chưa có bạn gái ừ, chắc ờ, do công việc em nó khô khan quá chị với lại ờ, lo đi làm quá nên là cũng bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được khoảng 6 tháng nhanh quá vậy mình có chuẩn bị gì chưa lấy nhau về mình ở dạ, đâu chuẩn bị xong hết thì nhà cửa có hết rồi có hết luôn dạ nhà của mình chuẩn bị hay là của ba mẹ chuẩn dạ, bị nhà của ba mẹ nghe tưởng đầu tự mình chuẩn bị chứ <laughs> à có nghĩa là giờ mình là về làm dâu đúng không dạ. muốn sanh mấy đứa con dạ hai đứa rồi để tôi ờ, về ờ, coi coi sao à, chị hả chị thấy sao chị cao cao ráo mặt mày sáng nói chung là chị nhìn ờ, được chào em chào anh chào em anh bình anh hiền lắm rất là có duyên em à, thích đàn ông phong trần hay đàn ông sạch sẽ gọn gàng ừ, kết hợp cả hai được không ạ cũng được dạ. nếu mà phong trần quá thì nó dạ, cũng lúc à, cần phong trần thì phong trần ừ, lúc cần sạch sẽ quá. thì sạch sẽ cần sạch sẽ sạch sẽ ha dạ. được dạ. rồi dạ. anh thấy được á hôm nay em có đi với ai không dạ em đi với bạn bè thân thiết của em à rồi rồi bạn dễ thương quá Dạ em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường Chào em thì, à, Em là bạn cũng như là đồng nghiệp thân thiết với chị Thảo á. Ừ. Thì qua những gì mà anh trai này chia sẻ thì em cảm thấy là à, về mặt ngoại hình á, thì rất là sáng sủa sạch sẽ Còn về những cái tiêu chí á, thì cũng phù hợp với đối tượng mà chị Thảo á, à, đang tìm kiếm ừ. Và dạ, chị Thảo á, bình thường thì trong công việc á, rất là hòa đồng cũng như là hay giúp đỡ mọi người còn về vấn đề tình cảm thì chị khá là rụt rè và không có giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình á cho nên là nếu mà tìm hiểu thì em hy vọng mà nhờ anh có thể chủ động quan tâm tới chị nhiều hơn dạ em cảm ơn được không bạn trai dạ được ạ thôi xin mời uh, gia đình của à, em uh, trai dạ em đi mẹ chào cô Cát Tường dạ. chào quý vị khán giả dạ uh, theo ý mẹ thì cô này thì cũng nhìn thấy thì cũng hiền lành cũng à, cao ráo còn à, à, bấm nút hay không thì do con quyết định à, cô có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào không cô nói chung à, con chịu thì mẹ chịu thôi chứ giờ <laughs> giờ mẹ chịu mà con không chịu thì cũng không làm được cái gì à, em chào bác gái đi em dạ con chào cô ạ à. chào cháu dạ. bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau đi anh linh ơi rồi kéo màn lên Chào anh Cảm ơn bà Tâm Em cảm ơn à, Em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh... Uh, uh, à? Không trần à? Dạ Dạ à, Em hỏi đi Ồ dạ xin xin lỗi anh nha tại nãy giờ em em bối rối quá em em chưa có nghe kịp tên anh đó anh <laughs> anh tên gì anh tên tân dạ anh tân dạ. bạn gái tên gì nhớ không dạ nhớ anh ờ, bạn tên thảo ạ tân thảo ừ. đối với anh thì uh, cái đặc điểm gì ở một người phụ nữ mà anh cảm thấy thích nhất à uhm, chắc uh, có lẽ là khuôn mặt vậy là anh quan trọng bề ngoài hả hay là sao anh không ý là ý là tổng thể khuôn mặt á hài hòa dạ Như em là ok dạ cảm ơn anh rồi hẹn hò hẹn hò sao ừ, em muốn hẹn hò ở đâu dạ em thấy uh, mình đi đâu cũng được hết anh miễn sao là mình đi với nhau vui vẻ là được rồi nếu mà được thì uh, um, uh, em có thể làm dâu được dạ ừ, như hồi nãy em có chia sẻ cái quan điểm của mình đó anh được thì uh, mình nếu như mà chồng mình ở đâu thì mình sẽ ở đó dạ thì em cũng nghĩ còn làm con thì mình phải phụng dưỡng nuôi dưỡng cha mẹ khi về già thôi anh dạ. kinh tế thì ai giữ tiền ừ, kinh tế thì à, em dễ vợ em giữ ạ được tốt thấy ổn rồi đó mẹ cười rồi mẹ nghe làm dâu rồi để cho mẹ dạy dỗ rồi chăm sóc mẹ tuổi già là mẹ cười dưới rồi dạ. bên đây chỉ cần nghe tiền để phụ nữ giữ nữa là thấy ổn luôn rồi đó trời mình nói một câu gì là thật tình cảm đi bạn ừ. câu gì để uh, thuyết phục đối phương thì uh, tới tới đây thì uh, mình là cô duyên mới gặp nhau ở đây thì uh, cảm nhận đầu tiên thì, thì mọi người đều nhận trong lòng thì mọi người sẽ uh, thiện qua cái uh, <laughs> uh, em bí là em lên lên cứu em đang tỏ tình mà bí không dạ. nói cái gì nó thiệt là tình cảm vô em có dạ. suy nghĩ sao nãy giờ em cảm nhận từ dạ. trái tim mình như thế nào mách bảo mình nói cái gì dạ. mình phát biểu như thế thôi không dạ. cần màu mè à, gì hết bây giờ thấy ai em mình thích em thế nào đó và mong muốn rằng mình sẽ cùng đi nhau trên con đường còn lại cuộc đời anh sẽ hứa lo cho em cái gì đó thí dụ vậy rồi bắt đầu thì uh... đứng lên đứng lên đi gần tới nơi luôn có thể nắm tay bạn ấy nắm tay bạn ấy đi rồi nói lớn lên ừ, thì um, chị rung quá <laughs> rung vô phát sợ sợ nhìn thẳng vào mắt cô ấy sợ rung bắt đầu phải điện giật rồi em lên đây hả điện giật điện giật, điện giật thì phải nói chứ thảo ơi gì đó bây giờ em thấy ờ, em ờ, dễ thương ờ, dễ mến mong em sẽ chọn anh em gái thấy thế nào dạ thấy anh nói chuyện cũng chững chạc à thích anh không <laughs> thì cũng thích à thích chàng trai thích cô gái không dạ em cũng thích ạ à. rồi thôi ngồi ghế đi bạn nói chuyện nhìn tôi trực tiếp vô đây em có nhìn đâu ra đằng sau không à rồi chúng ta rồi, sẽ có ba tiếng đến để quyết định nha. bấm nút hay không bấm nút đây suy nghĩ thật kỹ nha có mẹ có bạn có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình đang quan sát hai bạn đây là giây phút rất là quan trọng và thiêng liêng bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân một hai ba hết thời hết gian thời gian rồi mời em em bấm ủa em bấm bạn gái có bấm em có bấm không dạ không không có bấm rất là bất ngờ lý do tại sao bạn trai không bấm dạ em thấy cảm nhận đầu tiên không được ừ, trong trái tim mình không được ờ, mở lắm nên là em không bấm à này thành ra nãy giờ mình nói chuyện hơi ngượng ngượng đúng dạ, không dạ không được trôi chảy cho lắm nên là em cảm giác không được không được yên tâm lắm dạ. hình như không hợp với mình về điều gì em chắc cách nói chuyện à, không sao cả ừ, nếu như em không bấm tức là em nhường cái nút bấm đó cho rất là nhiều chàng trai đang xem truyền hình có thể mình không hợp nhau một cái điều gì đó đúng không em gái em cảm thấy như thế nào dạ thì em thấy ờ, thì đến đây như là một cơ hội nếu không được thì kết bạn thôi ạ à. đúng rồi dạ. rất là nhiều ờ, chàng trai biết đâu đó đang theo dõi em và sẽ tìm đến chương trình để tìm đến em chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình chúng ta không hợp với nhau ờ, không sao cả gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax cảm ơn chị rồi cảm ơn hai bạn À, xin chào à, anh Quyền Linh và chị Cát Tường à, Mình tên là Đức Anh Năm nay mình 48 tuổi Hiện nay mình đang sống ở Bạc Liêu Ở Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh anh hả? Vâng Anh đang làm công việc gì vậy anh? à, hiện nay mình đang làm quản lý bên ngành giáo dục rồi xin mời bạn dạ. gái bên kia Em chào quý khán giả, chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường Em tên à, Kim Loan, 48 tuổi, quê ở Bạc Liêu Ô Chị cũng 48 tuổi hả chị? Hiện nay chị đang làm hương. Công... chị đang làm công việc gì? À, em hồi trước là thợ mai, sau đó em muốn uh, buôn bán kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Bán về món gì à? Bán uh, bò kho, phở bò, phở gà. Trời ơi chắc là ngon lắm ha. Ủa, chị nhưng mà 48 tuổi là sinh năm bao nhiêu? À, 169 chị à, Anh sinh năm bao nhiêu? À, mình sinh năm 68 Ủa Vậy, vậy là, là lớn hơn tuổi Lớn hơn tuổi Vậy chị gái ơi Dạ à, 48 tuổi à, chắc cái tuổi nó cũng à, vừa vừa rồi ha Chị à, có thể nói một chút xíu về tình yêu của chị như thế nào Mà bây giờ mới ngồi ở đây à Em đã có gia đình mà chia tay anh À, mình chị có, có cháu, cháu nào rồi à, Em được ba cháu bao nhiêu tuổi cháu. à chị một cháu trai 24 với 20 cháu gái 13 tuổi hai trai một gái con lớn quá hả dạ lấy nhau được bao nhiêu năm thì mình chia tay hả chị bắt đầu ý kiến cũng lâu lắm rồi anh linh nhưng mà tại vì em thương con á nên à, mới kết thúc giấy tờ à, hẳn hồi thì uh, năm sáu năm nay á anh à. dạ là năm sáu năm nay mình ở dậy một mình dạ dạ lý do sao chị đến với chương trình bạn muốn hẹn hò à, tại vì à, con dâu á bạn gái của con trai á dạ. à, nó à, động viên nó nói à, mẹ đăng ký đi à, chơi về vui à, thấy chương trình này cũng hay quá rồi à, ký chị con dâu thiệt là tâm lý ha rồi <laughs> à, mời anh mình hỏi anh, anh sẽ nói à... một chút xíu về à, đường tình của mình như thế nào anh mình uh, trải qua hai mối tình và một cuộc hôn nhân mình cũng cái hoàn cảnh cũng gần giống bạn gái bên này mấy, mấy cháu, cháu rồi anh? hai cháu à, một cháu lớn đang học đại học năm hai một cháu học lớp 8 hiện nay các cháu sống với mẹ Hai đứa con cũng lớn như chị Bụng vâng. Không có cứu, cứu vãn gì được anh hả? À, rất tiếc Cha, hôm nay trường hợp này hơi đặc biệt nha Thôi giờ là anh à, đưa ra quan điểm của mình đi à, mình sẽ tìm cho mình một cái người bạn đời thế nào để có thể đi suốt một cái chặng đường còn lại anh ạ trước tiên là cái trình độ học vấn học vấn anh muốn sao anh à, nghề nghiệp thì không quan trọng lắm quan trọng là thu nhập ổn định anh muốn trình độ thế nào đại học trở lên Ủa tại sao vậy anh? Sao phải phải học cao vậy anh? À, cái trình độ nó liên quan rất nhiều vấn đề Trong đó có cái quan điểm sống Cái lối sống và cái lối ứng xử giữa vợ chồng Và cái cư xử với hai bên gia đình Linh nghĩ là đôi khi có những người không có trình độ đại học nhưng họ sống rất là tốt và sống bằng cái tâm của họ cũng đâu có liên quan gì đến cách sống và trình độ đâu anh cũng có những người học rất thấp nhưng mà người ta lại là người vợ tuyệt vời đúng rồi, đúng rồi đó anh. mình đồng tình còn bây giờ anh yêu cầu đại học thì ờ, cái trình độ mình ờ, đề nghị ra không phải là tất cả nó tổng hợp nhiều yếu tố quan điểm sống và, và hình thức linh nghĩ cái quan quan điểm sống mới là quan trọng vâng vâng có thể mình diễn đạt không đúng cái ý của mình nói dạ dạ thì anh có đưa ra cái chuẩn gì luôn không anh nói luôn đi rồi để em tâm sự với chị mình muốn có một bé gái anh muốn đẻ nữa hả vâng. nếu bây giờ chị ấy không đẻ được con gái đẻ ra con trai nữa thì sao dĩ nhiên là được À, cũng xin phép uh, anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả à, mình cứ uh, chia sẻ những cái gì mình mong muốn nhất còn quan trọng mình có cái gì để cho đối phương nữa yeah. Dạ. chứ không phải mình cứ đòi hỏi là đương nhiên mình sẽ được đúng rồi mình cứ nói thật hết những gì suy nghĩ thôi khi mà gặp nhau á à, cái duyên nó sẽ xóa đi tất cả những cái à, yêu cầu rồi. của mình à, nãy giờ chị cũng nghe anh chia sẻ những quan điểm sống của anh thế giờ mình muốn mong muốn tìm một cái người để mà đi với mình cái quãng đời còn lại thì mình muốn cái người đó như thế nào phải uh mở rộng vòng tay để dìu dắt mẹ con em vượt qua những cái khó khăn à, và chia sẻ và yêu thương bảo bọc lo lắng cho em tại vì em chưa có được à, chưa chưa được chưa được chia sẻ và à, quan tâm dạ yeah. à, có lẽ chị bên kia chị chưa được hạnh phúc trọn vẹn à, em xin phép anh nhé em nhỏ tuổi anh em xin phép để em qua em, em nói chuyện với chị chút xíu nha à, chứ không phải là mình à... Em chào anh à, Chào chị Hồi nãy uh, Linh trò chuyện với anh kia thì uh, ý anh cũng muốn là chị uh, xin cho ảnh thêm một đứa con nữa yeah. Dạ. Chị thấy sao chị? Nếu như ảnh thật sự ảnh là người tốt mà biết chia sẻ, mở rộng vòng tay, che cái tổ ấm cho em thì cái chuyện đó em sẵn sàng không không có thành vấn đề. Những lúc buồn chị thường tâm sự với ai? Không có ai để tâm sự hết à, cái người chồng cũ có chu cấp hay là có dạy dỗ các con không chị dạ không chị không có chia sẻ bất cứ một cái gì một mình em tội nghiệp ba đứa con em có cũng vẫn bất hạnh thiếu sự dạy dỗ và dìu dắt của cha nhưng mà ba người con của chị cũng lớn rồi có đồng quan điểm để chị bước thêm một bước nữa hay không à, nó nói miễn sao mà mẹ đừng có buồn mẹ vui thì ờ, sao con cũng con dâu đăng ký chương trình xin chia sẻ với chị điều đó ha dạ dạ à, em xin phép nha dạ. nãy giờ anh nghe chị nói cảm nhận như thế nào hả anh trai à, mình nghĩ là à, mình có thể chia sẻ được mình nghĩ là mình sẽ cố gắng dạ yeah. À, uh... dạ chào anh chào các dạ anh ơi nhưng mà điều em nói thiệt nha bây giờ anh cũng đã có hai cháu rồi chị cũng có ba cháu rồi thì bây giờ nếu như mà mình hợp với nhau mà mình cảm thấy mình có thể san sẻ trong cuộc sống với nhau được á nhưng mà chị không không không thể sanh được nữa thì à, điều này nó có làm à, anh thay đổi quyết định của anh không mình nghĩ đứa con nó không phải là tất cả nếu sau này thành hai đứa đã có rồi dĩ nhiên có thêm một đứa bé thì tốt hơn dạ. không phải là tất cả không phải là điều kiện tiên quyết được nhiều yếu tố thì tốt còn không thì mình chấp nhận bởi vì chính mình cũng chia sẻ là mình thực ra mình cũng chẳng có nhiều để cho bạn đời mình cũng có ít lắm thôi bây giờ có lẽ mình à, để sự tư vấn của người lớn đi chứ à, dạ <laughs> người lớn là ai nữa lớn hơn nữa anh ơi có ai đi theo không anh à, có bạn đồng nghiệp dạ bạn đồng nghiệp cái cảm nhận của anh về à, hai người này thế nào ạ hy vọng là sau chương trình này hai anh chị nắm tay ầu ơ với dầu và hát được câu thương lắm mình ơi là mừng lắm rồi rồi chị gái bên kia chị có đi với ai không em đi với người chị kết nghĩa dạ chào chị ạ à. chào linh với à, cát tường cặp này được không chị được nhưng mà điều chị thấy như vậy em đòi hỏi quá cao đòi hỏi phải đẻ con gái gũi đẻ con trai nữa rồi làm sao chị cũng muốn hai em nắm tay nhau lận mà cuối đời rồi không còn gì nữa hết á giờ cuối đời rồi của Chưa, em nó cuối đâu <laughs> trời mới giữa giữa nói chứ trời ơi gần à, gần năm tuổi rồi còn nữa em năm chục tuổi hơn, chưa cuối đời hơn nữa là người rồi còn gì nữa mà giờ sanh đẻ nữa là chị không chịu nó bất hạnh lắm không được chồng thương rồi con thì tự lo tự nuôi không mà nói giỏi lắm nấu ăn đồ ngon lắm thì chị thấy em cũng được nhưng mà điều nói sanh đẻ là chị không chịu thôi bây giờ thôi uh, hai anh chị uh... anh với chị gặp nhau nha thật sự rồi em không có dám tư vấn cái này nào kéo màn lên xin mời anh chị chào anh lần đầu gặp em thấy anh thế nào Thấy anh cũng dễ gần anh thấy em sao anh cũng nghĩ như thế ừ nhưng mà tính anh thì hơi hơi kỹ tính và hơi nóng tính dạ. em có như vậy không em hiền lành nhưng mà em cũng nóng tính mà em biết lắng nghe và tôn trọng anh thì anh nghĩ thế này hôm nay mình có duyên là đã được gặp dạ. hai đứa hay chớp với cái cơ hội đó à, còn có thành hay không nó lại là cái cái nợ đúng không mình đều là những con chim đã từng gãy cánh rồi anh mong rằng uh, anh và em đạt được cái mục tiêu giống như anh quyền linh và chị cát tường mong muốn em thì uh, nghe nhạc thích đi du lịch giống anh hay anh chỉ thích nghe nhạc hay anh hát tặng chỉ một bài hát gì đi à, xin hát tặng em và tặng ờ, anh chị và khán giả bài hát ờ, triệu đóa hồng một ngôi nhà xinh anh hoa xinh gợi trong tranh vẽ những vui buồn lòng anh thầm yêu cô ca sĩ cô gái rất yêu bông hoa hồng tặng một đại dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh yêu thầm dạ chị à, cảm nhận như thế nào chị anh hát hay chị Không à, được rồi có thích lãng mạn không dạ thích anh rất thích lãng mạn rất mà chưa lãng được mạn. lãng mạn anh có thể tổ chức một buổi à, gặp mặt đầu tiên thật lãng mạn không anh trai mình nghĩ là mình có thể thí dụ mình hẹn hò đâu cho nó lãng mạn đi anh à, hợp phố chẳng hạn hợp phố là ở đâu à, ngã tư trần huỳnh lê duẩn thành phố bạc liêu ủa mình gặp ở bờ giữa ngã tư gì đó hả <laughs> chỗ đó là cái gì anh à, cái quán cà phê nhạc trinh à. nhưng mà như anh quyền linh nói thì có thể giữa đêm 12 giờ hả? đứng giữa ngã tư cũng được đúng rồi <laughs> cũng có thể khi màn đêm vừa buông xuống sương mờ nó bay là đà anh đứng nghe chờ ngay ngã tư cầm một cái bó hoa hồng chờ chị và chị xuất hiện đúng 12 giờ tao tặng một bó hoa hát bài chiều đó hoa hồng đỏ thắm đó là cách cũng lãng mạn đúng không anh rồi thôi thế à, cũng cảm nhận được à, rất là nhiều điều rồi ha bây giờ anh chị à, suy nghĩ thật kỹ chuyện này hết sức là quan trọng nó hệ trọng không chỉ riêng cuộc đời anh chị dạ. mà nó còn hệ trọng đến à, những người con nữa bây giờ anh chị để tay mình nút bấm đi mình suy nghĩ thật kỹ bấm hay không bấm là quyền của anh chị ba hai một hết thời gian Cảm ơn à, Quyền Linh và Cát Tường cùng với ekip thực hiện chương trình. À, cảm ơn à, quý khán giả. tuy nhiên hai đứa mình thì cũng đã không từng thành công trong cái hôn nhân và tình yêu. Cái sự thận trọng là đôi khi cũng cần thiết. Yeah, dạ, Cho nên mình nghĩ đôi khi mình có duyên rồi đó nhưng chưa có nợ quan trọng nhất là hôm nay mình được gặp nhau ở đây và có thể mình sẽ có một cái cơ hội khác em và cả anh yeah. xin cảm ơn và một điều mà của Linh nghĩ rằng rất là vui nữa là hôm nay anh chị trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu sẽ đi chung một chuyến xe. Biết đâu điều gì sẽ xảy ra trên chuyến xe ấy cũng có thể à, tất cả mọi điều có thể xảy ra nếu chúng ta hiểu nhau nhiều hơn cảm ơn anh chị rất nhiều dạ. gửi tặng hai anh chị à, nước xịt thơm miệng thảo dược relax chúc cho hai anh chị sớm à, tìm được một nửa của mình và đặc biệt là chị nhé người yeah. Dạ. phụ nữ sẽ tìm được một người đàn ông à, sẵn sàng đón nhận mẹ con chị và yeah. Dạ. chúc anh sẽ không ở một mình nữa mà sẽ có một người ở cạnh mình để chăm sóc chia sẻ anh nhé vâng cảm ơn dạ mời bạn nam ngồi đi bạn mời bạn nữ rồi giới thiệu đi bạn nam à, dạ thưa anh linh thưa quý vị khán giả em tên là nguyễn quốc thịnh em à, người quảng nam em đang à, làm việc ở à, quận 9 thành phố hồ chí minh làm việc gì bạn? Dạ em làm bên uh, công ty thuốc thú y ạ Bao Thịnh. nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi? Dạ em uh, ờ, 27 tuổi chị rồi, mời bạn nữ giới thiệu Dạ, um, em tên là Tú Anh à, Năm nay em 25 tuổi Hiện tại thì em đang làm giáo viên dạy tiếng Anh Quê mình ở đâu em? Em ở Đắk Lắk chị Ở Đắk Lắk hiện giờ mình đang dạy ở thành phố Hồ Chí Minh Dạ đúng rồi Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Nếu mà hồi trước giờ chính thức thì hầu như là chưa chị Chưa có Bạn đề nghị uh, cao quá đúng không? Hay dạ, sao? Không dạ không phải huyền <laughs> linh cái lúc mà người ta tới thì người ta làm quen thì mình ờ, không thấy ưng ý cái đến hồi người ta quay đi rồi mình tự nhiên cái mình thấy minh mến người ta vậy đó xong đó vừa bởi vậy anh huyền linh anh hay nói nè chị em phụ nữ mình cũng phải nắm bắt thời cơ kịp lúc chứ nhiều khi là nó chỉ cần trọt chút xíu thôi cái lỡ đi luôn vậy đó dạ. nha lần này nếu mà cảm thấy được là mình phải chụp lấy thời cơ liền đó dạ. sơ yếu lý lịch sơ sơ về tình trường của cô gái bên kia em đã trải qua mấy mối tình rồi dạ hồi cấp ba thì em ờ, có thương một bạn ờ, học trên lớp rồi ờ, bạn đi học đại học thì chia tay năm năm sau thì em có quen một người nữa mà dạ, năm quen năm mấy năm dạ quen thì cỡ nửa năm thôi thôi bỏ qua chuyện cũ dạ. bây giờ mình sẽ tìm cho mình một người phụ nữ như thế nào em thì chắc cũng đơn giản thôi cái điều mà ưu tiên nhất là sống chân thành sống giản dị nói chung là cái gương mặt thì nhìn dễ thương cười tươi à, có duyên chút à, da với dáng dễ nhìn chút không à, không có hình xăm nếu được không có hình xăm à, không à, hút thuốc uống rượu bia nhậu đặc biệt là đánh bài dạ sao bạn nói toàn là trò chơi của con trai không vậy dạ tại em thấy một số phụ nữ cũng có cho nên thôi mình cứ đưa ra trước vậy cho nó chắc anh rồi để chị hỏi bên đây coi hút thuốc xăm mình đánh bài em có dính cái nào không dạ chắc chưa chị chắc chưa hả em là nói biết hết sẽ có sợ luôn em <laughs> Ờ, mình ờ, đặt ra cái chuẩn ờ, tìm một người bạn trai như thế nào mặc dù là em cũng không được ốm mà em lại không có thích người mà mập quá thứ hai là đầu không có không có bị hói sao tự nhiên em xuống tông chỗ thì em nói lớn lên em <laughs> dạ đầu đầu không có bị hói với lại là thêm cái nữa là cao hơn em xíu em muốn cao bao nhiêu à, dạ anh thì một m sáu trở lên là được bên đây 86 Em có thích bạn trai có sở trường gì hay tài gì không? Ừ, dạ, sở trường với tài thì em ờ, nghĩ là không cần Nhưng mà em thích người là uh, thích tập thể dục thể thao rồi Nên nếu có quen thì cũng rủ nhau đi tập thể dục thể thao vậy thôi cho nó khỏe vậy thôi Để hỏi ảnh thôi coi anh có thể thao không nha Anh cao dạ. bao nhiêu? Dạ em cao uh, chắc đạt yêu cầu 111,5% ở bên kia sao tự nhiên hại não tôi chi vậy thì bên kia đưa mét sáu tám thì trăm mấy phần trăm rồi một mét bảy mươi lăm rồi có chơi thể thao gì không em chơi cầu lông ờ, tập tành thôi bây giờ ờ, bạn có cái điều gì mà bạn cảm thấy không thích ở người phụ nữ không dạ nói không thích thì hơi ngại nhưng mà ví dụ như mà hô sơ sơ là thích hô sơ sơ không, không, không tức là à, mà không thích hô dạ dạ nói vậy đi cho ngắn ha à, bên đây không có hô sơ sơ này hô nguyên hàm dạ. <laughs> món móm được không dạ món thì chắc có duyên hơn à món có duyên hơn bây giờ à, đâu hết thích hết đất thử một, vài cái cơ cần phải làm khó nhau dữ đâu có làm khó đâu tại vì bạn gái bên này chỉ thích người bạn trai có chơi thể thao sao quý vị ráng làm vài chục cái thôi hai ba bốn Thích chất lượng ha sáu Coi chừng cái lỗ mũi nha Thôi thôi được rồi, thôi được rồi Ổn định rồi Khỏe Được Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được tôi gả luôn rồi đó dạ nếu mà tìm hiểu mà hai bên hợp thì chắc khoảng ờ, dưới năm đi chị bây giờ là trong một năm là đám cưới được đúng chưa dạ được rồi để tôi về tôi ờ, tôi tôi nói cho khỏe cao đẹp trai hết đất 10 dạ. cái sát rạc được mà mai phải làm khó quá ha đâu Thầy về đây tao nói gái tôi coi sao nha em dạ trời cô giáo dạy tiếng anh dễ thương lắm oh good morning <laughs> dạ chưa rồi thì tôi mới ngủ dậy tôi tưởng là buổi sáng à, anh bên đây thì à, anh hơi đẹp trai chút nói thẳng gì luôn á nha đàn trai là hơi đẹp trai đấy mà thường những người mà đẹp trai á thì hay có những bóng hồng xung quanh có ghen không ừ, chắc là ghen ghen anh ghen mà ví dụ là mình ghen vừa vừa thôi mà nếu mà người thấy người ta mà người ta mình đã thể hiện cái thái độ của mình như vậy rồi mà người ta vẫn cố tình người ta như vậy thì mình chắc là đặt trường hợp em thấy người yêu của em chở một cô gái đi trên đường mà cái tay để lên cái đùi <laughs> em sẽ làm gì ngay tức khắc chắc là em phải chạy về nhà xong rồi ăn cơm uống nước cho bình tĩnh rồi sau đó từ từ tính chứ còn nếu được cái này được trời hay vậy thấy cái này tâm lý nè bởi vì khi mấy cô kia thấy cái trời nhau vô cái gì vậy sao để tay lên đùi biết đâu cái cô kia tự nhiên chạy cũng sợ quá dịnh tay đùi vô tình em bắt gặp làm sao thí dụ vậy mình phải về nhà bình tĩnh để giải quyết Khó để hỏi anh coi tại nước. sao đúng rồi dạ, tại em vì... uống nước ăn cơm tắm rửa ngủ giấc sáng mai em hỏi <laughs> tại vì thường mà em mà bị căng thẳng là tức giận là em, em phải kiếm gì em ăn trước cho đỡ tức chứ được cô này được xử à? lý thì cũng rất là tốt ha thôi hỏi như đó cũng à, thấy được rồi đó tình hình là uh, trai tài gái sắc vô riêng bà mai cái vụ ghen này phải à, học hỏi cô này mới được thôi bây giờ à, mình hỏi ý kiến tư vấn của người thân đi ha em gái có đi với ai không em dạ em đi với lại em gái ruột với lại hai à, đứa em làm chung chỗ anh hỏi ý kiến em gái gái ruột trước đi dạ, em uh, chào anh Nguyễn Linh với chị Cát Tường chào em tình hình anh rể tương lai thế nào em <laughs> em em thấy anh cũng dễ thương <laughs> về ngoại hình thì chắc là đạt rồi á em có yêu cầu gì anh rể tương lai không nếu mà làm anh rể em á thì yêu thương chị em xíu đấy à, chị cũng hiền lắm mà nói chung là siêng lắm sáng dậy là chạy bộ xong rồi về nấu ăn cho cả nhà xong rồi tối đi làm về là nấu ăn cho cả nhà luôn ổn đấy được nha cảm ơn mẫu người vợ lý tưởng đấy rồi mình đi với ai dạ em đi với cô chính cô chính dạ. chào cô chính dạ chào cô À, chị xin chào Quyền Linh, chào à, Cát Tường Theo ý kiến của cô thì cô nhìn cô thấy à, bé này thì cũng rất dễ thương và hiền và cũng có nhiều cái quan điểm là cô nhìn cô thấy là cũng hơi giống của cháu cô thì cô cũng khuyên cháu cô thì nên hẹn hò đi rồi có thể có gì mình tìm hiểu thêm cảm ơn cô chính khuyên em á là hẹn hò rồi tìm hiểu sau cô chính cũng thoáng rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt cặp đôi này à, xứng nè rồi gặp đi bạn chào tạm biệt anh em tặng cho anh ừ, à. à, cảm ơn em dạ. anh là anh định mang theo quyển sách để tặng nhưng mà vì sách rất là dạ. kén người cho nên là anh sợ rủ mà người không thích đọc sách thì nó nó nó không có ý nghĩa cho nên là anh cuối cùng là anh tặng cái cây dạ. em cũng thích cây lắm nhưng mà à. hy vọng là anh dạ. thích cuốn sách này em. dạ là sở thích có vẻ giống nhau rồi ha rồi bây giờ mình cảm nhận về người đối diện lần đầu tiên gặp mặt khi mà tấm màn nhung kéo lên thấy thế nào chị thấy luôn <laughs> vẫn còn thấy hồi hộp Ừ. anh thấy tuấn anh nó là dễ thương dạ cảm ơn anh à thực sự nếu mà được cái hiền đó là cái mà anh có vẻ là anh anh anh cảm thấy vừa ý nhất à. em thấy thì nhiều khi mình cũng không thích người ta nghĩ mình hiền quá tại vì nếu mà người ta nghĩ mình hiền quá thì nhiều khi ăn hiếp thì em cũng <laughs> không thích ủa em nghĩ sao cái mặt anh vậy ăn hiếp được ai em em đâu biết được rồi bây giờ à, mình sẽ nói một câu nào đó từ à, đáy lòng của mình ha này mình nói theo tiếng nói của con tim nãy giờ mình cảm nhận thế nào để chúng ta có thể uh, tiến hành bấm nút em nói trước em cảm thấy thì ngoại hình à, đúng như em gái em nói thì nhìn dễ thương dạ em thì uh, nghĩ là con trai dễ thương với lại có nụ cười ấm áp ừ, em thích con trai có nụ cười mà nhìn ấm áp vậy à, với lại về những cái quan điểm thì em thấy anh với lại em cũng có một số điểm hơi giống rồi bạn nam thấy thế nào để em hát một câu đi ha rồi, rồi. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê ăn Nếu em yêu cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình Rồi về miền Trung nghe mùi xôi nếp mới Rồi về nhà anh em làm dâu nhà anh ôi nghêu sao cái chi răng mà rửa hỉ ôi nghe thương sao cái bên đi bên tè đất quảng ân tình nuôi anh từ thơ bé đất quảng ân tình cho anh một dáng hình và cho anh những bước chân phong trần anh mới gặp được em nếu em yêu cái mặn mà thì về quảng nam quê anh nếu em yêu cái mặn nồng thì làm nàng dâu quê anh nắm tay nguyên thế nắm tay nguyên thế tay anh lạnh quá nắm tay nguyên thế chắc là anh hình như họ quen từ bao giờ vậy cái nắm tay rất chặt ô xứng đôi quá bạn gái em cảm giác thế nào cảm giác gái? như thế nào cảm giác cũng không có xa lạ lắm mặc dù là mới lần đầu ạ à không có xa lạ lắm tức là dạ. hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi trong mộng thì phải nào trở về vị trí chuẩn bị bấm nút dù đã nắm tay rồi nhưng mà cũng phải làm thủ tục về ghế chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm các bạn nói gì nói đây là giờ phút hết sức là thiêng liêng đối với các bạn nó sẽ đánh dấu một cái ngày thật ấn tượng và chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày này các bạn nhé 3 2 một hết thời gian bạn gái tặng bạn trai một cuốn à, sách hạnh phúc đích thực và đây chính là hạnh phúc đích thực chúng ta hãy gieo mầm dạ. để tình yêu lớn mãi các bạn nhé đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn để hiểu kỹ hơn dạ cảm ơn hồi nãy nắm tay rồi bây giờ nắm tiếp đi dạ thôi coi xíu nữa nắm nhiều hơn không nắm đi hôn nhau một cái hôn để kỷ niệm đó là thủ tục của chương trình đó bạn cái này chắc để không có để sau được bắt đầu hung mà còn che lại nữa dạ em thấy bà hại quá nên che em kính lại cho bạn đỡ ngại dạ. à đây quà tặng gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax dạ cảm ơn, chị tư chúc các bạn hạnh phúc nha dạ. dạ, cảm ơn anh rồi em giới thiệu luôn nha dạ em tên là kim long năm nay em 29 tuổi chị à dạ. 29 tuổi quê mình ở đâu và đang dạ ở quê em ở quảng nam em đang làm bác sĩ vậy bác sĩ em làm dạ. khoa gì vậy em dạ em là khoa học của truyền ạ à. rồi mời bên kia giới thiệu cái đã thì em tên là hồ thanh sự năm nay em 29 tuổi Em ờ, đến từ Bình Định, sinh sống và làm việc tại ờ, thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là ờ, kỹ sư chất lượng của xi măng Fico. Kỹ sư chất lượng, tức luôn luôn là tạo ra những điều chất lượng đúng không? Dạ đúng rồi. <laughs> bạn được mấy mối tình rồi bạn? Dạ, chủ yếu là thích thôi còn thực sự thì chỉ có một mối tình thôi. Một mối tình kéo dài không? Dạ, ngắn thôi, chỉ quen nhau khoảng tháng rồi bạn ấy chia tay. Quen khoảng tháng chia tay à? <laughs> tại vì lúc đó em cũng mới ra trường rồi cũng uh, bản thân nó chưa được hoàn thiện á hỏi chuyện nha dạ. tháng á hung chưa dạ chưa anh <laughs> chưa luôn rồi ơi ủa nhưng mà rồi là mối tình nó từ hồi xưa tới giờ luôn á hả bạn dạ để mình hỏi bạn gái của em có bao nhiêu mối tình rồi dạ thì không có chị không có dạ rồi có mối tình râu ria gì không tìm hiểu thì có nhưng mà không có hợp à hai bạn sau 28, 29, 30 tuổi mà chưa ai có mối tình nào là sao này ta? thuộc loại hàng hiếm á hiếm hiếm cả cặp luôn vậy trời rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì điểm mạnh của em thì em biết nấu nướng nè ừ. rồi thì em ờ, đi làm xong là em về nhà chị rồi điểm yếu của em là gì dạ em nóng tính dữ chị sĩ mà sao nóng tính điều trị bệnh rồi thì không phải... phải đối với bệnh nhân của em thì em hiền dịu lắm nhưng mà ờ, đồng nghiệp của em hay là mấy em với bạn bè em cũng nói em dữ mà dạ. em thấy em có dữ không dạ dữ dữ luôn hả dạ rồi bây giờ là mình đã muốn lấy chồng chưa gia đình có hối thúc gì không dạ có mẹ em ngày nào cũng nói chị à, rồi sao mà mình biết chương trình bạn muốn hẹn hò mình tham gia à, tại mẹ tại mẹ em xem rồi ờ, mẹ mẹ em cho em xem cái em thấy chương trình hay quá nên em đăng ký à. nếu được tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu nữa mình kết hôn thì uh, tìm thì tìm hiểu thấy hợp thì tiến tới chị rồi, em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè thì bạn trai đầu tiên thứ nhất đó là không có gia trưởng chị biết san sẻ công công việc bạn trai đương là con một chị à vậy thôi em hỏi ảnh luôn đi sao vậy sao em tại tại em nhà em có mình em mà chị bạn trai ờ, nhà có đông anh em không dạ đông chị ơi nhà em có sáu anh em rất đông là... đông vui chị đông vui dạ được ha dạ em rất là hạnh phúc ờ, khi sinh ra trong cái gia đình đó tại gia đình em thì rất là ai cũng đều có đi học với lại ờ, rất là có hiếu với cha mẹ em là thứ mấy dạ em là thứ thứ sáu nhưng mà là con thứ năm nhưng mà ở ngoài miền trung á anh ủa bạn trai giờ ở rể được không <laughs> dạ không em thấy ở rể em thấy hơi khó chịu vậy dạ. tại bên đây à, bạn nữ không có nói nhưng mà tôi cảm giác như bạn nói bạn con một cái bạn muốn bắt rễ gì đó không chị không hả bây giờ chị bậy hả em muốn ở riêng ai muốn ở riêng dạ à, rồi, rồi. bây giờ bạn trai bạn à, muốn tìm một đối tượng như thế nào dạ nhất là về diện ngoại hình thì nói chung là dễ nhìn là được cười thì có duyên là được còn cười có duyên cười sao có duyên cười duyên luôn không có cười hố hố, mà cười cười hố hố, là vô duyên đúng không dạ đúng không cười hí hí hí là có duyên đúng không dạ. hí hí rồi gì nữa thì ờ, ngoại hình thì như em chỉ yêu cầu như vậy thôi còn về cái tính cách thì à, phải vui vẻ hòa đồng phải biết uh, quan tâm đến gia đình rồi vậy thôi không thích gì ở người phụ nữ em không thích người phụ nữ nóng tính bên kia nóng tính trời ơi bên này nóng tính lắm ví dụ nóng tính bình thường về nhà thì mình nóng tính thì cũng không sao nhưng mà trước đám đông thì nhiều khi mình làm cho mình nó, nó mất mặt trước bạn bè rồi thì mình không có thích à. ví dụ này hồi hai người nói chuyện với nhau nha không bên, bên đây người ta nóng tính người ta la là người ta chỉ la nhân viên học trò người ta thôi chứ ờ, với bệnh nhân người ta cũng rất là ngọt ngào với bạn trai cũng vậy thì coi như à, bạn gái coi bạn trai như bệnh nhân đi <laughs> đừng nóng tính à, về nói về ngoại hình thì em thích ờ, người bạn trai như thế nào dạ em thích người bạn trai thứ nhất là cao hơn em một chút chị cao nhiêu dạ cỡ mét sáu bạn trai cao nhiêu Dạ em cao mét số bảy chị ơi Ờ vậy được rồi Gì nữa Dạ Thì uh, bạn trai á, thích uh, thể thao một chút Nói ừ. chung uh, hình thể cân đối đừng có bụng bự quá À đừng có bụng bự quá Rồi gì nữa không em à, Không có hút thuốc chị Còn rượu bia thì chút ít thôi Bạn trai có hút thuốc không Dạ em không không hút thuốc Bụng có bự không Bụng bự không Dạ có Bụng bự chút được không dạ, Không có bự lắm đâu Bụng bự ôm sướng đâu em Bạn có yêu cầu gì về phía nhà gái nữa không dạ không chị sao cũng được hết phải không dạ em thích gương mặt nhìn dễ thương là được như là ca sĩ hiền thục nha à vậy ha giống mẫu, hiền thục ha mẫu cũng ít ghê á mẫu mà để qua coi mắt ờ, nhà gái kia coi sao nha dạ em chào anh ờ, chào em anh bên đây thì đúng là nhút nhát dạ anh hiền lắm quen người yêu một tháng mà chưa hung lần nào luôn hai người này không biết dạ. hồi có biết hung nhau không nữa trời tôi lo quá bây giờ mình có thích lãng mạn không dạ không ạ à. không luôn tội phụ nữ xong thích lãng mạn ta em người con người em khô khan lắm anh rồi ông kiếm khô queo nữa rồi sao dạ lạ vậy ta tình yêu mà thích khô khan vậy ta dạ. thôi hai người cảm nhận thôi chứ thấy cặp này lạ quá thôi mình gặp người nhà đi em trai có đi với ai không dạ có em đi với chị con ờ, bác với lại em họ dạ em chào anh hiền linh chào chị cát tường em cảm nhận ừ. À, cô gái bên kia có hợp với em của em không dạ hồi nãy giờ em xem thì em thấy bạn gái này à, có cái nét tính truyền thống rất là hợp với à, bạn sự cũng hiền lành dễ thương mình cũng xin chia sẻ thêm về bạn sự thì tại vì do cái điều kiện của bạn sự hồi xưa là học bách khoa cho nên là ham học ít thời gian quen bạn gái khi đi làm thì trong cái môi trường làm việc thì cũng nữ thì cũng có gia đình thì bây giờ học con học thì cũng ờ, nhiều bạn này lớn tuổi rồi thì mình thấy bạn gái này cũng đầy đủ hết cái điều kiện mà sự cũng mong muốn mình cũng hy vọng là cái bạn gái này bấm nút để có một cái cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn ừ. rồi cảm, cảm ơn bạn. bạn bác sĩ hôm nay mình có đi với ai không dạ em đi với mẹ em bạn của mẹ em với bạn của em chị à có mẹ với bạn mẹ nữa ha dạ chào cô chào các tường dạ chào quyền linh chào mọi người ở trường quay dạ à, kim long thì công việc thì cũng ổn định rồi bây giờ cũng lớn tuổi rồi thì cũng lập gia đình được rồi <laughs> dạ thì um, kim long thì biết nấu nướng thì nóng tính nhưng mà kim long cũng biết tế nhị chứ không phải là nóng tính um, ở đâu cũng nóng tính được dạ. hết cho nên là con cứ yên tâm dạ. <laughs> còn về bạn trai bên đây á, thì à, mà thấy là về tính cách với gia đình là mà thấy ok đó <laughs> à nói, ờ, nói hả? vài câu gì với cô đi dạ con kính chào bác ạ à. à, hôm nay thì được gặp bác ở đây thì con nghĩ cũng là có một cái duyên rồi thì con ờ, mong rằng sau này con có thể ờ, làm bạn với em và có thể tiến tới xa hơn nữa và con hứa là sẽ chăm lo tốt cái thứ cho em và có thể làm em hạnh phúc rồi cặp này về chắc ngồi nhau nhìn nhau cười không có ai nói gì đó thôi được rồi kéo kéo màn lên đi rồi chúng ta gặp nhau đi các bạn dạ em chào dạ đầu tiên cũng có nãy dạ, em rất là dễ thương sao hãy cảm nhận về nhau đi <laughs> nói chung là lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là dễ thương dạ. và nói chung là cũng ngồi với tưởng tượng của anh <laughs> em ờ, thấy anh như thế nào dạ em thấy anh thì cũng ờ, chững chạc à như anh á thì giờ công việc của anh á thì nói chung là đi làm rồi nhiều khi còn đi làm thêm nữa này kia nữa thì cái thời gian nói chung là nó còn rất ít cho nên nếu mà mình gặp nhau từng một hai lần gì đó thì em thấy như thế nào em dạ, có thứ bảy thông chủ... cảm được không dạ được à thứ bảy chủ nhật là được bác sĩ ơi dạ đâu hôm à. lại bắt mặt ảnh coi tim ảnh đập thế nào <laughs> không thì mà thử ừ, coi ảnh khỏe không em mình lấy chồng mình phải coi giống coi đồ chứ em mặt ảnh coi thế nào đâu em để qua lên đây để qua lên đây sao rồi em bắt mặt thử coi không có dạ, mặt cũng nhanh lắm á dạ. Dạ. thôi bây giờ à, sẵn đứng đó luôn đi à. đứng đó hát bài tặng cô gái luôn đi gây ấn tượng đi dạ nói chung thì anh thì cũng có thuộc mấy bài hát thì không biết em thích nghe bài tiếng anh hay là tiếng việt tiếng việt à cái này cho nó cảm nhận tặng nghe em bài mãi mãi đi đời bao buồn vui ngày tháng đưa ta về đâu người ơi nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu nếu trong đời anh thiếu em thương em nhạc du tiếng hát chơi vơi hỡi em đời đã cho ta gặp nhau Từ đây trái tim hào gầy Những tháng năm chờ mong Biết chăng lòng anh đã bao ngày Người xin lắng nghe nay còn thêm anh muốn nói Tình yêu đó riêng cho em Anh qua chi cho người ta nguyên, Qua chi cho người ta quên vậy quên rồi Thấy hình tượng thấy thương không nhỉ Một chàng trai mà đứng hát tình yêu mà không đúng bạn gái mình thấy thương gì đâu bây giờ tình tình hình thấy sao rồi hả trong người dạ. thấy sao đỡ rung rồi anh nhờ có anh em... cặp này hợp nè nắm tay cái coi cảm giác sao tay em lạnh kệ mà đâu bạn đứng lên bạn đứng lên đi thử xem đâu nắm chặt tay nhau cảm giác như thế nào nha bây giờ hai người đứng nhìn nhau này hai người yêu chắc tôi phải đi theo quá trời ơi ông kia kia tay kia nắm chặt vô rồi hai người nhìn nhau nha mình có 30 giây nhìn nhau 30 giây bắt đầu hát lại đi hát lại con nó sao xuyến không bắt đầu tình yêu đó riêng cho em một đời mãi không quên bài hát tặng em mỗi tình khát khao đời bao sóng tố đời nhiều trống gai anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời rồi rồi rồi, rồi ngồi xuống đi à. Chúng ta sẽ có ba thiên đếm để quyết định Một anh kỹ sư về xi măng có đổ bê tông được cô bác sĩ hay không Chờ xem ba hai một Hết thời gian À bây giờ là nắm tay thiệt anh à Nãy giờ mình nắm tay cảm nhận Bây giờ bắt đầu là Bắt đầu từ ngày hôm nay Anh hứa gì với uh, bác đi dạ con hứa với bác là con sẽ cố gắng ờ, tìm hiểu và sẽ ờ, ờ, chăm sóc cho em và sẽ lo cho em đến khi nào mà em <laughs> còn không còn ra đây nữa Trời Bác, bác, bác là con hùng gái, bạn gái Dạ thôi Không, phải hùng á Bắt buộc á Bắt buộc á xin phép bác đi Thôi Không, xin đi xin phép bác cho con hôn uh, đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược bác nói không được kìa là hôn chưa được phải không bác không được thấy chưa làm lại nắm chặt lại nhau nắm chặt lại nhau ơi Rồi bắt đầu hôn lại nè Bác nói chưa được hôn lâu lâu chứ Thấy sao Dạ thấy sao nó khó thở khó thở không khó thở khó thở hay tắt thở đây là chiếc vé xem phim của sư người hệ thống 212 Lê Chiến Thắng các bạn có thời gian để xem phim tìm hiểu kỹ hơn ha chúc các bạn hạnh phúc rồi hai dạ, bạn nắm tay nhau thật chặt nha